Chào anh em ơi, anh Long Hà Nội ra mắt video mới để gửi đến cho anh em với bộ đồ chơi mới nhất dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bịp của anh em nha. Những em đã cho tôi ra xa bờ, chưa tìm cách vào bờ, xem video này liên hệ trực tiếp cho mình 0989 41 43 gặp trực tiếp anh Long để tôi tư vấn miễn phí cho anh em. Anh em nha hướng dẫn anh em cách vào bờ hợp lý nhất anh em ạ. Công ty cờ bịp nhà tôi cung cấp tất cả môn chơi ba miền Bắc Trung Nam cho anh em. Bầu cua biệt, tài xỉu biệt, bài lá biệt, hay sóc đĩa bịp đều đồ dành cho anh em hết. Anh em nhá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 ngày hôm nay anh em đi chơi anh em không cần lùa bát và lùa đĩa và quân vị anh em ạ video này tôi sẽ giải đáp cho anh em cái thắc mắc là làm thế là anh em đi chơi không cần lùa đùa mà anh em vẫn giành chiến thắng anh em nhá anh em đi chơi này duy nhất cầm tôi lọ dung dịch này và cái máy cảm ứng báo dung này là anh em chiến thắng tuyệt đối anh em nhá chơi trên mọi sòng mọi sới luôn lớn bé đều ok hết anh em nhá thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách bảo vệ cách sử dụng cái bộ dung dịch cảm quân vị này làm thế nào để anh em chiến thắng giành cái kết quả tốt nhất anh em nhá anh em đi chơi này chuẩn bị cho mình lọ dung dịch này sóc nhẹ này cho ra đầu ngón tay anh em nhá cái dung dịch này bám trên đầu ngón tay anh em 50 đến 10 phút anh em ạ à. anh em vào trước anh em bôi trước hay là anh em bôi sau đều hết anh em nhá anh em đi chơi anh em bôi cho mình bốn đen hoặc bốn trắng em nhá video này mình bôi cho anh em bốn trắng này thì sau một thời gian dung dịch nó thẩm thấu con vị là anh em có thể chơi giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá anh em đi chơi đúc cho mình cái máy báo dung này vào trong người này anh em đứng trên ngồi dưới đều có thể chơi được hết anh em nhá để trong túi quần trong túi áo để trong bóng đồng bắp đùi đều chơi được hết anh em nhá cái đồ này anh em đi chơi không cần phải anh em ngồi im đồ đạc khoảng cách như những cái đồ ngày xưa anh em rất là phức tạp anh em đi chơi cái đồ này anh em ra ngoài em quay lại chơi không cần đồ khác không cần đo đạc khoảng cách máy vẫn trả cho anh em kết quả bình thường anh em nhá khoảng cách của nó từ con vị đến máy cảm ứng báo dung một mét rưỡi đến 2 mét anh em ạ à. Đấy, rất là khoảng cách rất là thoải mái anh em đứng trên anh em ngồi dưới không phải là người sóc cái làm con cũng có thể chơi được anh em nhá cái đồ này anh em đi chơi anh em sạc pin anh em nhá sạc hai ba tiếng đảm bảo anh em chơi một ngày không vào nó hết pin anh em ạ à. tôi cải tiến rất là nhiều cho anh em rồi cái đồ này rất là thực tế anh em nhá lẻ một dung chẵn không dung anh em thầy thợ lâu năm hay anh em mới va chạm vào đồ đều có thể chơi được hết anh em nhá thì sau một thời gian dung dịch nó thẩm thấu quân vị là anh em có thể chơi được anh em ạ à. tôi thiết kế cho anh em cái cục dung này máy báo cực êm cực dứt khoát anh em nhá bao test thời thợ cho anh em ngồi cạnh đối phương ngồi cạnh không bao phát hiện được ra anh em nhá thì sau đây tôi sẽ thử cho anh em đôi ba tiếng bạc đầu tiên tôi sẽ kiểm nghiệm cái độ thực tế của bộ sản phẩm này quân vị xanh chín này sau cái bôi vào này quân sau những đĩa bình thường anh em nhá thử năm trăm không hút anh em ạ bát đĩa xanh chín này bát đĩa năm mười nghìn mua ngoài chợ anh em nhá bát đĩa nào cũng được hết bát đĩa sành sứ đều ok hết anh em nhá Đấy, xanh chín một trăm phần trăm này soi trong veo luôn này, anh em nhá không phải bát đĩa đồ đạc gì cả thì sau đây tiếng tiểu trắng này tôi sắp thử cho anh em này anh em đợi từ 3 năm giây máy trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá máy báo không dung thì bên trong nó là chẵn rồi mình không cần biết sấp đôi tứ tử này sấp đôi này anh em nhá rất là chuẩn xác anh em ha anh em đi chơi cái đồ này cực kỳ mới này sấp đôi tiếp tục xong này bao tiết thời thợ cái đồ này mới qua mặt tất cả thời thợ lâu lắm anh em nhá máy báo dung dài anh em ạ báo một dung như là dung dài khẳng định với em luôn bên trong nó lẻ rồi không cần phân biệt ba đen ba trắng này trăm triệu lẻ này ba đen này Đấy, rất là chuẩn xác anh em nhé cái đồ này công nghệ mới này rất là chuẩn anh em ạ anh em thua ra mang cái đồ này đảm bảo gỡ gạt tất cả những gì mình đã mất anh em nhá tiếp tục xong này anh em sóc mạnh sóc nhẹ máy đều trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá ba câu lẻ rồi anh em ạ à, anh em đi chơi máy báo du anh em xuống tất tay lẻ cho mình này 200 triệu lẻ bên ngoài chờ trên trăm triệu này vẫn là ba đen anh em nhá rất là chuẩn xác anh em ạ à đồ này cái độ thực tế của nó rất là cao anh em nhé ba anh em tôi tiếp tục xong này khoảng cách từ mét rưỡi đến 2 mét anh em ạ đứng trên ngồi dưới đều để chơi được hết anh em nhá anh em đợi từ 3 năm giây máy trả cho anh em kết quả máy báo không dung khẳng định với em luôn bên trong 100% nó là chẵn rồi tể chẵn này sắp đôi anh em nhá chồng vị đề quân như thế nào máy đều báo hết cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá sắp đôi mình kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối đây đồ đạc bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá anh em đi trên chơi yên tâm mọi sòng mọi sới anh em ạ đồ này không tăng 100% anh em nhá tiếp tục công dung khẳng định menon bên trong nó chẵn rồi tể chẵn này anh em đi chơi cái đồ này mạnh tay mở bát cho mình này vẫn là sấp đôi anh em nhá rất là chuẩn chỉ đây sau đôi bài đánh bạc anh em cái độ chuẩn xác của dung dịch cảm quân vị và máy cảm ứng báo dung đi kèm